video này là đến hạn lại lên mình bắt đầu mình thay nước nữa nha các bạn cách 3 ngày là mình thay nước một lần rong la hán mình thấy nó phát triển tuy là cái hồ cái mình không có xài khí CO2 cho nên là cây nó èo ạp lắm ha mình rong cái riêu nè mấy cái riêu này nó èo ạp à. thì có bao nhiêu kinh phí bao nhiêu thì cứ chơi bấy nhiêu chứ đòn giống người ta thì chắc sẽ không được như muốn nghe mà từ từ mình cũng giống thôi các bạn thấy um, Rio Mini Fit không từ từ nó cũng xanh các bạn Đấy. tuy là nó xanh chậm hơn người ta thôi nhưng cũng xanh hơn Đấy. còn mấy cái này mình à, mình bỏ vô thêm nè Đây. mấy cái cây lại nhi các bạn thấy mấy cây lại nhi nó nó mọc trồi lên thêm không đó. đây là cái táo rồi bắt đầu bắt đầu một cái chuyện làm hàng ngày thay nước rồi công việc đã xong đấy các bạn Đấy. cái cách 3 ngày mình phải xiên thay nước cái hồ này cũng vậy phải xiên thay nước mà nước thì à, nước nó mới trong rêu nó phát triển tốt chứ mình không trong nước thì mình không thể mình không có thêm cho nó cái lượng carbon nhất định nó sẽ không có được tốt nghe hoàng các bạn phải thêm phải chăm thêm là phân nước dành cho riêu nữa để cho nó phát triển ở mấy cái cây rong này vừa hả mình bỏ vô nó èo à, nó đen thù lùi bữa nay nó mọc nó mọc ra rồi Đó. hầu này cũng vậy hầu này thì nó à, riêu riêu nó phát triển cũng tạm ổn còn riêu mi riêu gắn lũa này nó nó phải có CO2 khí mới chịu nổi nha mọi người chứ gì là nó không không nó cứ eo ọt gì hoài đó còn rong la hán thì à, các bạn thấy không nó mọc lên nó đâm mấy cái chồi mới rồi lệ nhi cũng vậy đó có những cái chồi mới mình trồng thêm mấy cái ra mấy cái bụi này mình phải ờ, để để cho khi mà cây nó đã phát triển cứng cáp rồi đó mình mới hút ra được chứ ờ, về là cây nó chưa có cứng chưa có bám cứng cái cây ờ, ra ra máy dù này nè mình trồng sao cho nên mình không dám không dám đụng nhiều mình đợi cho nó bò nó cứng rồi đó nó đã bám rễ với nền của mình đó thì bắt đầu mình phải mới, mới vệ sinh nó sạch sẽ nếu mà vệ sinh sạch sẽ thì khoảng chừng ờ, hơn một tháng cây nó đã phát triển ổn định rồi đó bắt đầu mình sẽ vệ sinh mình ờ, cho thủy sinh mà mình ngắm ờ, nó phát triển từng ngày mà đẹp lắm thủy sinh mà không có đầu tư nhiều không có CO2 nhiều không có đầu tư về nhiều đó thì thì nó èo ọc vậy đó anh vậy tiểu học mà tập, chơi mà các bạn tập chơi thì nó đơn giản vậy thôi có nhiều bạn tiền cũng ờ, học sinh sinh viên thì muốn làm cái bể mà đúng đẹp thì mình làm bể vừa vừa thôi như mình chẳng hạn không mất nhất thiết phải giống người ta quá mình làm cái gì theo sở thích mấy bạn thôi đừng ép buộc giống người ta quá rồi chào các bạn nha từ đó tới giờ á mình xem clip cũng nhiều mình thấy cái ờ, cây nó thở nhưng bây giờ mình thấy hiện tượng cây nó ngủ à, mình thấy cái lồng là hắn không à, tóp lại nó ngủ cây nó ngủ rồi cái cây này nữa nè đó, những cái cây này hồi sáng nó nó nó nó, nó bung ra bây giờ thì nó đó bây giờ thì nó nó, nó tốt rồi các bạn thấy không mình thì thấy nó nó hơi lạ với lạ đối với mình còn à, với mấy bạn trai chuyên nghiệp thì đương nhiên cái nói chuyện đó không lạ chút nào rồi thôi ha ngày hôm qua là lúc 8 giờ tối xây nó ngủ đúng không bữa nay là video của mình á lúc này là 9 10 giờ sáng à, không cái cây này. nó hoàn hợp nó đón ánh nắng mình cho ánh nắng nó màu vàng vàng nó đổi cung cấp mấy cây à, rong bắt đầu nó mọc những cái à, cái chồi xanh thôi chăm sóc là ngày nào cũng coi đóng mấy cái máng không có không có lọc quán nó bị đóng màng chăm sóc là ngày nào mình cũng xem cái đông la hán bữa nay là nó cứng nó phát triển cao lên các bạn Chuyển thẳng đứng lên Cây này không cần CO2 là đúng Những cây này Mình mà rau má dù này chắc phải cần này nha Cái này phải cần đó, Những cái mầm chồi non nó là phát triển cái chồi nó nở ra các bạn hồi tối nó cốp lại nó ngủ bây giờ nó mở ra bữa nay ngày ngày 25 tháng 7 tính ra là cách nay cũng khoảng là gần 10 ngày hơn 10 ngày hoặc gần 10 ngày thì bởi mình nó cây phát triển long la hán phát triển rồi vâng, xuất hiện những cái này giống như là rong rong nè các bạn đấy đó bây giờ mình uh, sẽ bắt đầu học được của những anh à, đi trước mấy anh nói là nếu mà xuất hiện tình trạng như vậy á thì nên là xài là bỏ những con tép con tép vào tép chợ hoặc là tép à, chất màu cũng được Đấy. bây giờ mình sẽ tiến hành à, đi mua 5.000 tép mua 5.000 tép á, thì nó xúc cho một bọc trà bá đây xúc cho một bọc trà bá các bạn thấy không mình sẽ không có ờ, không có cho những cái bự mà lựa những cái nhỏ thôi còn con tép bự á thì mình cho anh này nè đó thấy không rồi bây giờ mình sẽ quay cận cảnh những cái cây như là cho các bạn xem nha này đó lệ nhi của mình nó vào mọc chồi luôn các bạn <clears throat> rồi à, những cây rong ri rong nhật bèo nhật nè đó, những cái bèo nhật nó chuẩn bị à, đẻ con nữa các bạn rồi bạn thấy uh, uh, rong này nó nó phát triển không nó rong này phát triển không? mình bỏ cách này cũng khoảng gần uh, đây, bỏ vô cách đây cũng khoảng chưa gần một tuần mà nó đã phát triển các bạn ngày mai là tới cử thay nước nữa rồi à. thì một tuần mình thay nước khoảng 3 ngày thì nó sẽ nước nó sẽ trong nó tạo điều kiện trong và nó có thêm carbon cho những cái cây đông la hán như cây đại nhi và những cây này nó tạo thêm carbon Đấy. chăm thay nước và mình à, chăm carbon dạng lỏng cho thêm cây và trong thêm phân à, để cho rêu nó phát triển Rêu bữa nay phát triển nó cũng tạm tạm ổn hơn này à, chứ không có gọi là đẹp Rêu này không đẹp không đẹp như những cái hồ kia thôi bây giờ mình sẽ thả tép già các bạn ở lại với mình để xem video sau khi mình uh, để tép ra mà một ngoài một cái à, cái cao thì mình thấy tép bự nhiều à, tép bự nhiều tép nhỏ thì nó chỉ chiếm uh, số ít thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thả một số tép nhỏ vô thôi chứ đừng thả tép bự các bạn thả tép nhỏ vô rồi cái hồ này nếu mà như vậy mật độ như vậy á thì mình thả khoảng à, ba con ba con tép thôi ba con hoặc hai con ha bây giờ mình à, mình sẽ thả hai con thôi tại vì ở đó nó có một con à, một con ở trên video trên trong cái bể mình nó có một cái anh ốc ốc à, ốc vàng ốc táo rồi cho nên là mình thả khoảng hai con này Thank you. thấy rõ ha à, hai con tép ở dạ đây đâu đâu đâu đâu đâu đâu đó bắt đầu sẽ làm việc cái cầu mong là nó sẽ diệt những cái những cái này cũng đang thử nghiệm thôi các bạn tập chơi thử nghiệm để coi sao coi nó có nó có hay không cái video bên còn cái bãi bên đây bãi số 2 thì mình thấy không có xuất hiện những cái ờ, tình trạng đó cho nên mình sẽ không thả nó vô đây à. hồ nước vẫn trong không thấy hiện tượng đục ốc táo thì vẫn siêng năng làm việc không có thấy ờ, hiện tượng là biến lâu lâu cũng thấy ờ, ừ, anh này anh trốn lâu lâu thấy cũng trốn mà không thấy không thấy xuất hiện trên cái bể luôn sao tự nhiên là cả ngày đâu đầu sao mà thấy liền Đấy. À. cái này thì mình thấy vẫn ok bình thường tại mình có có nuôi một em ốc táo cho nên là không thấy là hiện tượng là bị gì hết là cỏ về riêu mini fit thì mình thấy phát triển cũng tạm ổn tại vì mình xài là carbon dạng lỏng cho nên là không không có phát triển đẹp và xanh và mướt như những là CO2 dạng khí mình à, dành cho uh, theo cái à, phong cách của mình á phong cách của mình là phong cách có gì làm nấy làm theo sự hiểu biết của mình làm theo kinh tế của mình Đấy. nếu các bạn um, có những bình luận uh, khiếm nhã hoặc là những bình luận nào mà nó thiên về những cái hơn thua nhau về tiền thì mình xin trả lời luôn là mình ở đây mình làm những cái bể mà dành cho những người ít tiền những anh công nhân hoặc là những người bình thường như mình thôi những em học sinh sinh viên Đấy, mình là thuộc về dạng tiểu học rồi mình không bằng những anh cao thủ đâu nha mấy anh bỏ qua cho mình nha